Với chất giọng dân ca còn nguyên hương đồng nổi kinh Bắc, Khánh Hạ đưa ta về một vùng quê huyền thoại trữ tình của những liền anh liền chị kinh Bắc xa xưa.